xanh hẹn hò chơi cao nhà xanh mái đơn sơ tình yêu nữ đang ngồi dệt bên sông chàng kê bên hoa đến bức trái ai yên đông đầy trong ánh mắt vạn say đắm không thể dâu đường nét bút rung động càng khắc sâu mang kết tóc xe duyên cùng nàng chốn núi xanh hẹn hò chơi cao nàng khuya sớm không mang tao tần tâm đến sách một ngày kia giang danh ngưỡng thương năm đôi tay gầy mòn sương gió chàng đau xói vào tim mình quyết không phụ tình nàng đã trao mong sớm vinh quy để cùng nàng tiến bước chân chẳng ngày rời đi ngàn lưu luyến cất vào đáy lòng đến khi ta đạt thành công danh đời kiêu hóa ngựa ta đến xin đôi ta sẽ được nên duyên từ nay sẽ chẳng thể cánh rời chuyện trên thế gian luôn chẳng tuân theo như lòng người đến khi lòng chẳng được tôi mong bằng vắng ấy đã để tên chàng chiếu sắc phong chàng thành phò má lệnh vua bán nào ai dám cỡ cảm giác thiên mệnh đã đua chiếu tình duyên với công danh khó tròn hết thay duyên ở kiếp đây xa khuất rồi Thế nhưng duyên định bởi chính ta Nâng chén ta sang sông cùng nàng Thân trên cành mảnh bà trăng đi Lòng cô chấm vẫn đời mong chàng Chốn nhân gian chẳng quay chúng ta Xin kết duyên nửa lời hoàng tuyền Pháo râm ran kiệu hòa đến giữa trang khoác áo nhung đỏ xuân hiền Đôi dây tơ hồng của chúng ta Tam bái phu thế mai chẳng dừng